Mình cùng chuyển sang phần luyện tập Bài 1 Câu A Viết số bé nhất Có một chữ số Vậy theo các bạn số bé nhất có một chữ số là số nào? Số 1 hay số 2? Không phải, đấy là số 0 Số bé nhất có hai chữ số là số nào? Chữ số hàng chục bé nhất bắt đầu từ số 1 chính là một chục hay còn gọi là số 10 chữ số bé nhất có 3 chữ số tương tự đó là 100 được chưa vậy số lớn nhất có một chữ số là đúng rồi ạ là số 9 số lớn nhất có hai chữ số tương tự là số 99 Vậy số lớn nhất có 3 chữ số là 999 đơn giản ạ đúng vậy tiếp đến bài 2 câu A có bao nhiêu số có một chữ số số có một chữ số bé nhất bằng không đúng không ạ nhất bằng không đến số 1 2 3 4 5 6 7 9 Mình cũng đến xem có bao nhiêu chữ số nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Hay mình có thể đến dễ hơn Từ 1 đến 9 có 9 chữ số Cộng thêm số 0 nữa là 10 chữ số Vậy có bao nhiêu số? Có hai chữ số Theo các bạn, từ 10 đến 99 có bao nhiêu chữ số? Mình cùng phân tách nhé Bắt đầu bằng chữ số 1 mình sẽ có là 11 12 13 14 15 16 17 18 và 19 Tương tự mình cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Một chục bắt đầu bằng hàng chục bắt đầu bằng số 1 Mình cũng có 10 chữ số Vậy hàng chục mình sẽ có bao nhiêu chục ạ? một chục hai chục ba chục bốn chục năm chục sáu chục bảy chục và tám chục và chín chục được chưa vậy một chục có 10 hai chục cũng có 10 ba chục cũng có 10 bốn chục cũng có 10 chữ số năm chục cũng có 10 chữ số sáu chục cũng có 10 chữ số bảy chục cũng vậy tám chục và chín chục cũng vậy